Lần sau, nếu bạn bị tiêu chảy, đã có Smecta. Với nhôm hydroxit và magie carbonate Smecta trị tiêu chảy hiệu quả cho cả người lớn và trẻ em. Smecta, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.